có bạn gái hả vậy là tốt rồi đó tôi đã nói với bà rồi ông trời sinh trai tới tuổi nó cũng ham gái à ây cha kiểu này là chắc phải kiếm vợ cho thằng tài để vợ nó dạy cho nó khôn ra anh thương con quá rồi anh nghĩ chuyện đâu đâu không vậy con mình nó khờ như vậy con gái nào khôn ngoan mà chịu lấy nó ủa khờ nhưng mà nhà mình có điều kiện mà xin lỗi bà đứa nào lấy thằng tài về chỉ có mỗi cái chuyện là chăm sóc nó và đẻ con cho thằng tài thôi sướng thế mò muốn cái gì nữa xin lỗi bà luôn thiếu gì nữa muốn lấy anh làm như con gái bây giờ nó không biết suy nghĩ gì nó không có suy nghĩ đơn giản như ông bà mình ngày xưa đâu con người ta cũng có não có tim có đời sống tinh thần chứ có gì có bà ơi Khi về làm vợ thì người ta phải tam tòng tứ đức Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu Tề gia nội trợ Ôi lúc đó tim ốc chắc để ở kho lưu trữ hết rồi quá Không có bàn cãi nữa Tôi phải kiếm vợ cho thằng Tài thôi Chứ bây giờ tôi hỏi bà Nó càng ngày càng lớn tới tuổi lấy vợ rồi Mà không có Rồi nó bị ức chế sinh lý Đâm ra nó khùng thêm nữa Tội con nó chứ Thì lấy vợ cho nó Nhưng theo em á phải kiếm đứa nào khờ khờ như nó Thì hai đứa mới hạp chứ Sao bà nói ngược không vậy Thằng Tài nhà mình nó khờ Thì mình phải tìm vợ khôn Vợ sắc sảo cho nó để mà bù trừ Chứ khờ lấy khờ ăn cá mà Em đố anh kiếm được con vợ nào mà thông minh sắc sảo Mà chịu lấy con mình á Con mình nó đã khờ Thì anh phải hạ tiêu chuẩn xuống chút xíu Mai ra mới kiếm được con vợ như ý Bà muốn lấy vợ khờ cho thằng Tài Đúng rồi Ý bà muốn cái gì Ờ Ờ Thì ý em á Là em sợ Lấy phải đứa con dâu nào Mà nó khôn ranh quá Về hiếp con mình sao Con đứa nào cũng là con Em thương đều như nhau hết á Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi Anh quyết sao Thì em nghe theo anh như vậy Thôi được rồi Cái chuyện ờ, lấy vợ cho thằng Tài Để tôi tính Nhưng mà tôi muốn nhắc bà nè Bắt đầu từ ngày mai thằng Tài nó ra khỏi nhà là phải cho người đi theo nó canh chừng trời đất ơi để nó đi một mình nó lỡ nó bất cẩn nó té ao té suối là chết nó nó không có biết bơi đó em biết rồi ơ ơ mấy chị ngỗng tới rồi sao chị gái con chưa tới nữa buồn quá thấy chưa hôm qua cũng tới hôm nay cũng tới nó đâu có sai giờ sao chơi cho gì à chơi trò này nè tụi bay Lớp con dạy cũng chưa đông nhờ bọn nhỏ ham học nên cũng vui lắm mẹ Như vậy con cũng đã là cô giáo rồi Nói nghiệp ba Ba con ở dưới suối vàng á Chắc ổng cũng vui lắm á Mà mẹ Con qua đây phụ mẹ mấy bữa nay á Con không thấy cậu chủ nhà này đâu hết ha Ờ à, Mấy ngày mẹ tới đây làm á Tự nhiên cậu hai đổi tánh Ngày nào cũng chạy ra chợ chơi hết Mấy người dư tiền đi chơi con không quan tâm nhưng mà con ghét nhất là con trai nhà giàu xong rồi khinh người ăn chơi cờ bạc rượu chè gái gú tứ đổ tường cái gì cũng dễ dính dây vô mấy người này hả thấy cuộc đời khổ rồi đó thôi đừng có nói chuyện của người ta mà mẹ ừ? con thấy bà chủ nhà này cũng ghê ghê ha nói nhỏ nhỏ thôi lỡ bà nghe thấy bà mắng cho dạ thôi phụ mẹ nhiêu đó được rồi thôi về lo cơm nước đi mẹ chờ cậu hai về cho cậu hai ăn cơm xong rồi mẹ về sau dạ vậy con về nấu cơm rồi chờ mẹ về ăn nha ừ tài sợ nước lắm xin xin mấy người à sợ nước chứ không sợ tụi tao à tài tại sợ nước thiệt mà sợ nước thì cho tắm nước chồng mới này cô ghê tụi bay à, à, nước ao con không thằng khờ con khờ đi chồng mỗi ngày vui thiệt ơi tụi bay hình như nó không biết bơi thiệt lỡ nó chết đuối thì sao không không được lấy cây kiếm cây đi kiếm cây lẹ lấy cây lẹ lên nè đưa đưa nó, đưa tao chi khờ nào báo tin nó ra chợ mày đúng không ừ thì đúng rồi tao báo tin đó nhưng mà tao đâu đẩy nó xuống đâu chuyện này không có liên quan với tao à tao cũng đâu có sứa tụi mày đẩy nó xuống sông không liên quan đến tao tao cũng đi về nãy giờ tao đứng trên bờ hét tao có làm gì đâu không liên quan với tao tao đi về á có chuyện gì vậy mấy đứa âu dữ vậy Khờ thì có khờ Nhưng mà nó vẫn biết đi đến nơi về đến chốn mà Sao mà lần này Sao bà ngồi đó vô tư quá vậy Bà vô tâm coi như không có cái chuyện gì xảy ra hết Mà, mà tôi đã nói với bà rồi Có chuyện gì bất ổn là phải để ý tới con liền Sao mà để cho nó đi đâu mà không biết Hết ngày này qua ngày kia Không cho người theo dõi Cô có có cái gì bất thường không Tại bình thường con nó cũng đi như vậy Rồi nó cũng về nhà Đâu có gì đâu mà khác thường Rồi bây giờ ý bà là tôi phải ngồi đây chờ cho nó lúc nó về hay sao Ý em không có như vậy Ý em cũng lo giống anh vậy nè Anh la quá làm em sợ thêm nữa Đẹp lắm á Mà cái này là giải gì á Tơ lụa Tơ lụa cái đầu của ông Ê cái gì Tao tuổi là đáng cha của mày Mày nói cái đầu của ông là làm sao Mày chửi tao hả chứ không chửi với làm gì bán mà dở thì là dở cái này là tơi tầm người ta mà ông kêu tơi lụa trời đất ơi buôn bán biết lựa đồ không buôn bán kiểu gì kỳ mày á mày lựa cái áo này là ba lần rồi mày hỏi tao là chín lần rồi mà mày có mua không trời ơi buôn bán mới từ từ với ông nội lựa là phải lựa cho kỹ bây giờ nè hàng giả hàng thiệt nó lẫn lộn với nhau người ngai người gian sống chung với nhau đâu biết đường đâu mà lần phải lựa cho kỹ mới được chứ rồi mình nè hỏi lại một lần cuối nè cái này là tơ lụa hay tơ tầm tơ tầm ừ nói như vậy thì được biết rồi mày còn hỏi mà mày có mua không um, mua quyết định mua gói đi gói cho đẹp đẹp nha 11 đồng 11 đồng 11 đồng Đây không đủ Chà, chà. 10 11 đồng Cái này là bữa hổm thiếu ăn một đồng cả luôn nè Mua thiệt luôn hả? Trời, giận tôi hả? Gói gói đẹp đẹp, gói đẹp đi dạ, dạ nói nghe nè vợ thì chưa có mà mẹ mày á thì tao bảo đảm không thể nào mà mày mua một cái áo đẹp như vậy mắc tiền như vậy tao bảo bạn nó được hình như là đang để ý ai đúng không cái ông này thiệt tình buôn bán không lo buôn bán tao lụa không biết tao tầm không biết mà lo nhiều chuyện thôi thôi thôi bán rồi lấy tiền rồi thì thì, thì, thì biết vậy đi nói chuyện nhiều quá mệt đưa cho xin miếng nữa coi trời ơi dạ bà chủ gọi tôi anh có thấy cậu hai Tài đi lúc nào không? Dạ, cậu hai đi hồi sáng Rồi trưa nó có về cơm trưa không? Dạ, không biết nữa bà chủ Sao cái gì anh cũng không biết hết trơn vậy? Dạ, tại vì hồi trưa ông chủ ờ, sai tôi đi qua bên xưởng gỗ lấy giấy tờ về cho ông kiểm tra Mấy chuyện này sao bà hỏi ổng? Bà đi hỏi bà Lành kìa Em hỏi chị Lành rồi Chị cũng nói giống anh Quảng vậy nè Thôi được rồi Anh chạy ra chợ nhỏ Coi có còn hai tài ở ngoài đó không Kêu nó về liền Để cha nó lo đây dạ. nè Anh Quảng chạy ra chợ kêu con về rồi Nó về liền bây giờ anh đừng có lo quá Trời ơi thằng quỷ Bả làm phải sớm tối ngày à Chắc là ăn cắp gà cắp vịt của ai đó bị người ta dí Cái đồ ăn binh Ăn đồ phá làng quá sớm không à Ông nội chị, chị Ông chữa em binh với ai phải làm quá sớm ờ thì mấy đứa nhỏ đó ờ. mà ờ. mày cũng có khác gì đâu nói chuyện của nó muốn không mua đồ nữa bây giờ á nói xong phải coi lại giải luôn nè vô cả đồ trong luôn chứ ở đó nói chuyện phải làm phải sớm chị không hồi sáng giờ có thấy cậu hai tao ừ. ơ kìa lũng gì hả chú mày mày có thấy cậu hai đâu không vậy ổng đi chợ mà bây giờ chưa có về nhà nữa thấy đâu sáng giờ thấy cái áo không à ông quản gia nhà đó ông phải quản lý mấy cái vụ án đấy chứ tự nhiên hỏi tôi tôi nói thiệt nha bây giờ ông hỏi tôi mẹ tôi đâu tôi còn không biết nữa chứ ở đó nè hồi sáng á tôi thấy uh, thằng tài cờ đó nó ở ngoài gốc cây cao ngoài đầu làng á nhưng mà nó đi đâu tôi vậy hả khoan khoan khoan chú lớn tuổi nữa mà chú không có động não không có suy nghĩ gì hết trơn mấy cái chuyện ở trong làng trong xóm này á bị mất chó nè mất mèo mất dịch mất hai tài đúng không ừ. muốn kiếm ai đúng không ừ. muốn tìm đúng không ừ. quá đơn giản nè hỏi nó là ra liền ờ. À, à, à, sao mà gấp gáp quá vậy mà tài nó lạc hả chứ còn gì nữa còn hỏi nữa cái thằng cũng ngộ quá hồi xưa giờ sống khỏe dễ sợ luôn ai cũng bao bọc ai cũng quan tâm ai cũng lo lắng chăm sóc cho nó hết trơn mà nó không có làm ăn được cái gì hết ngày khờ khờ khờ khờ lạc tới lạc lui con nói chú biết nha thật sự là như vậy nè hồi xưa cha nó tham lam cha nó dành hết tài sản của cha tôi bây giờ là quả báo tại sao vậy chứ hả có phải bà thấy nó khờ rồi bà coi như tôi không có đứa con này bà để mặt nó đi ra ngoài đường chết xong chết chợ phải không anh nói vậy mà nghe được hả Em giải thích với anh mấy chục lần rồi Sao anh không chịu hiểu em vậy Từ hồi trước tới giờ Con nó thích đi đâu thì nó đi Em cấm nó được sao Cũng chính miệng anh Anh nói là để nó đi ra ngoài Để nó khôn lanh ra Để nó tự kiếm vợ Rồi giờ anh trách em làm sao Tại tôi thấy bà không có lo gì cho nó hết Bà chỉ được có cái miệng dẻo quẹo Anh nói vậy mà nghe được Hồi nào tới giờ Uổng công em chăm bẩm cho nó tới bây giờ con phải con Giờ chú hỏi cho Ê ê mày làm gì chạy nhanh Dạ có không biết gì hết mày Chú biết. hỏi mấy đứa kia kìa Sao mày biết tao hỏi cái gì Dạ biết Hỏi gì Dạ cậu hai khờ ở đâu <laughs> Lùi ra cái đuôi chuột bay rồi phải không Nè Biết hồi sáng giờ tụi bay làm gì cậu hay Khai mau Nếu không hả tao cắt một cái cho mày thiệt tự à Đấy Dạ mấy đứa kia nó đẩy cậu Tài xuống xuống đâu dạ xuống anh uh, sông đi trời trời ơi ở đâu dạ, dạ ở đằng kia đi trời ơi thảo chết rồi giờ muốn em ra khỏi nhà thầy mới vừa lòng hay sao con anh thì cũng là con của em em thừa đủ trí khôn để biết được là nếu như em để nó xảy ra chuyện gì thì em khó lòng mà sống yên với anh cho nên lúc nào em cũng hết lòng hết dạ thôi, với thôi, con thôi, thôi, thôi được rồi bực bội quá Năm nay sao mà xui dữ vậy không biết nữa Công việc thì không xong Con cái một hai đứa quản cũng không được Nhà đang có việc Bây giờ mà mình về chắc là bị la Thôi nán lại chút xíu nữa Ở đâu vậy Trời đất ơi ở ngoài đây nè Cậu, cậu, cậu, cậu tài tế này hả Dạ Ai làm Dạ không phải con Trời đất ơi Rồi bây giờ rồi, Cậu tài đâu Dạ chắc ở dưới đó Trời đất ơi Rồi không dớt lên Dạ tại vì lúc đó không có người lớn Tụi con không dớt nổi Trời ơi chết sáng giờ chắc chết rồi để về mẫu với ông chủ không có được mày mày mày mày mày ở đây mày coi chừng nào mà xác xác cậu hai mà có nổi lên là về nhà ông đông nghe chưa bảo trọng liền nghe chưa bây giờ tao, tao đi về đắng rồi cô ta chết bình an nha em lỡ lần này thôi lần sau em không chọc anh nữa đâu ông chủ ông chủ ơi ông chủ tìm được cậu hai chưa ông chủ ơi cậu hai đâu dạ cậu tài đâu hả cậu tài ủa cậu tài ủa cậu tài dép của thằng tài rồi nó đâu dạ cậu tài cậu cậu, cậu, cậu tài ở, ờ, ờ, ờ. ở đâu cậu ở, ở dưới sông nó làm gì dưới sông dạ cậu, cậu, cậu tài không có uh, làm gì dưới sông cậu tài trượt chân té té, té xuống sông đâu có ai cứu nó lên chưa dạ dạ chưa ông chủ ông chủ ơi ra coi nó còn sống hay không Không được Lỡ ra đó Ông tức lên Ông đạp mình xuống sông sao Mặt không ra cũng không được Ông nói mình cạn tình cạn nghĩa Thôi lỡ rồi Có chết Mình cũng lôi ông chết chung Nghĩ sao mà tôi chết một mình được Trời đất ơi gì Anh anh Lục đập mũi Trời đất ơi Trời thì tối Thịt thì thơm Mà ngồi đây làm mồi cho mũi hả Sao chịu vô nhà Anh Lục Một ngày anh tới đây đủ ba bữa Bộ anh không có chuyện gì làm hả Em thấy anh rảnh quá hen Sao biết anh không có công chuyện làm Có làm thì mới có ăn Không dưng ai dễ đem phần tới cho <laughs> Nó Cười vậy phải dễ thương không mặt lúc nào cũng căng căng cảnh sát hỏi cung vậy Hay ghét Có cần ai ưa đâu mà phải dễ Trớt, quớt Trai lớn á là phải lấy vợ Gái lớn á là phải gả chồng Như vậy nó mới thuận theo tự nhiên Rồi còn sinh con đẻ cái Nói giữa tông đường chứ Trời Không có mình á Thì cũng có người khác lấy chồng sinh con Đẻ con cho lắm rồi chật đất Lấy gì nuôi Trà lại sai nữa rồi Ai cũng nghĩ như Trà vậy á Thì dân số toàn người già không à lấy đâu ra sức trẻ mà phát triển kinh tế anh lục gì từ ngày về xóm này hả chả đâu thấy anh lục làm gì đâu suốt ngày rong chơi múa hát trời ơi làm như anh lục không người là người không có cảm xúc vậy đó thú thiệt với trà nha anh lục là trai tân á mà tại vì chờ người nơi đó chờ hoài không thấy cứ như là con cờ hó <laughs> anh lục là chờ trà đó trà chờ ai vậy trà chờ mẹ về ăn cơm mà sao hôm nay mẹ trà về trễ quá à? Không biết có chuyện gì không Trà lo quá trời nè Chuyện đó trà khỏi lo Anh Lục chỉ cần đi một vòng quanh xóm này thôi Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong làng trong xóm này đều nằm trong lòng bàn tay của anh Lục Để anh Lục đi kiếm gì làm cho trà ha Nhưng nói chung là làm cho trà an tâm là nghĩa vụ đời trai của anh Lục này Cảm ơn anh Lục nha Tài ơi Con ở đâu rồi Tài Tài ơi Tài tài tè xuống đó vậy Con Đông kìa chứ ai Ông Đông hả? Thằng lớn hay thằng nhỏ vậy? Thì thằng lớn chứ ai, cái thằng khờ đó Còn cái thằng nhỏ hả nó khôn lắm nó giờ đi vô học rồi Khờ thì nó mặn quả hay sao á Kỹ thủy, nó té nước hoài Dạ không thấy gì hết chủ ơi Con lặn tiếp đi, lưới tiếp đi Không thấy ông chủ ơi, không thấy gì bắt lưới hết ông chủ ơi Tìm kỹ giùm đi đừng có bỏ cha đi Tài ơi Chỗ này có buông hay gì á Té một lần rồi Thì bởi vậy chết quá Ẩm à. bảo lần này nó chết nè Im đi Mấy người nhiều chuyện đủ chưa Gia đình tôi chưa đủ đau buồn hay sao hả Vừa phải thôi Bà Ổn quá à Gia đình là nói lắm vậy Sỏi sỏi sỏi sỏi sỏi cái bỏ dù nhiều chuyện Mắm mặt muối xui xẻo không à yên trong nhà thì giác Chuyện chú bác luôn buông bà mà còn đứng đó hả tôi kêu chồng của mấy bà lấy cây lại đập mấy bà tài le tét lét hết bây giờ thôi về về đi đi về mấy bà ơi đi đi tìm kỹ giùm đi tôi ra nè cái gì vậy ờ, ừ. giải xịn nha không bao giờ nhăn luôn á nè sao nó nhăn quéo vậy à, chắc tại lục để lâu á ủi cái thẳng liền à cái này là giải tơ tầm thượng hạng đó nha mắc lắm á mắc vậy á sao anh lục không để cho mẹ anh lục xài tặng cho trà chi phí của trà đừng hiểu lầm ý anh lục hôm qua anh lục đi bán heo người ta không có tiền nên cấn cái áo này cho lục vậy chắc còn hôi heo lắm ừ, nó thơm như trà vậy đó biết sao không anh lục không định nhận đâu tại vì á mẹ anh lục thì già anh lục đâu có chị gái với em gái đâu chợt nhớ tới trà anh lục mới lấy á lấy coi như là tặng cho trà vì trà thuê nhà anh lục ừ. vậy thôi ờ, trà nhận nha xong rồi mai mốt trà trả cho anh lục món khác trà hiểu anh lục ghê luôn á có quà có lệ mới tội lòng nhau lòng dạ gì đâu trà muốn mắc nợ anh lục thôi à nợ nần gì <laughs> anh lục về á ê ê, ê, ê. ủa vậy làm nữa gì à mẹ <laughs> mẹ về rồi vậy anh lục à, khỏi đi tìm mẹ cho trà hen Cảm ơn anh Lục Mẹ Sao bữa nay mẹ về trễ vậy Bộ bên đó có tiệc gì hả Đi làm không được bao lâu Mà bên nhà đó xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện nữa Bữa nay cậu Tài con chủ nhà đó bị chết đuối Hả Cái gì Tài chết hả con, con, Vậy hả thiệt không Con ở đâu rồi Tài ơi Nó đâu đây à Kiếm từ tối tới giờ rồi vẫn chưa thấy xác Giờ trễ quá rồi Hay mình về đi anh Mai hãy Bà im đi Xác cái gì hả Bà nghĩ nó chết rồi hay sao Tại em lo lắng quá Lo lắng cái gì hả Em thấy anh mệt cho nên về nghỉ đi anh Bà nghĩ bây giờ tôi về nhà tôi ngủ được hay sao Bà đẹp bà là mẹ của nó mà Bà không xót thương cho nó sao Đúng rồi Nó đâu phải con bà đẻ ra Tài ơi Tài Cha sinh con mà Tài ơi Tài ơi Tài Cha sinh con mà Tôi nghe nè Mình ơi sao khi mà em chết Đừng đừng đừng Em à, nghe anh nè em đừng có như vậy Nha em Mình cứ lấy thêm vợ để lo cho gia đình nghe anh nói nè em tỉnh lại nha em phải tỉnh lại anh xin em mình thua với em một chuyện em muốn anh hứa cái gì anh cũng hứa hết nha tỉnh lại đi nha em con nó còn nhỏ lắm cần Em chăm sóc Nha Tỉnh lại nhé, Nha Tỉnh lại nhé, Khỏe lại nhé, Khỏe lại nè Con đến đây chờ nha Nha Mình phải chăm sóc Tốt Cho con Của chúng ta Anh chăm sóc nhưng mà phải có em nữa con nó đấy cần em Tình... nghe nè nghe nè đừng đừng anh ơi tại tại anh ơi tài ơi tài ơi tỉnh lại đi con tài tài ơi con con tỉnh lại đi con mở mắt ra cha nè anh ơi tỉnh đi anh ơi đừng bằng con đi ơi con đừng có bỏ cha mà đi tài ơi tài ơi mở mắt ra đi con con đừng như vậy mà Chú xin lỗi bà Chú đã không giữ được mạng sống thằng con trai của mình Nó bỏ tôi đi luôn rồi bà ơi Tài ơi Tài Con Tài Tài Tài Con tin cha này Tài 자꾸가 와 자꾸가 아이고가 아이고가 아이고가 tôi ơi mấy chú có không mấy chú không có ông chủ ơi ráng ráng đi ráng ráng tìm tôi bao, bao nhiêu tiền tôi trả ráng tìm ông chủ ráng tìm ông chủ tôi. ơi ông chủ ơi ông chủ tôi tìm được uh, chiếc dép của cậu tài nó trôi vô đây nè tìm giúp tôi đi mấy chú chưa có gì hết tìm, chủ ơi mấy người vô dụng quá vậy tại sao không tìm thấy đứng đây làm cái gì làm ơn đi nhảy xuống sông nhảy xuống sông tìm nó đi, nhảy nhảy xuống sông tìm nó đi bình tĩnh đi anh dạ tôi không biết lỗi ông chủ ơi chạy chạy xuống sông chạy xuống sông chạy xuống sông đi phải rồi Nó đâu phải là con của mấy người đâu Mấy người đâu có tiếc thương, đâu có xấu thương đâu Mấy người không tìm được thì để tôi Bình tĩnh đi anh Ông chủ ơi Anh Ông chủ Đừng mà Trời ơi Tài ơi Cảm ơn người con Đứa nào cũng là con Nhưng đối với thằng Tài Ông lại yêu thương hết lòng hết dạ như vậy Tại sao chứ Tại sao ông lại bất công với thằng Toàn như vậy Tại sao Tội hết sức tội vậy đó Tới giờ Mà vớt chưa được xác của cậu Tài Ông bà chủ bên đó buồn biết bao nhiêu Là con trai của nhà đó hả mẹ Ừ Vậy là coi như xong rồi Nhà đã có một cậu con trai duy nhất Mẹ nghe mang máng Cậu Tài còn một đứa em đang đi học ở xa Mà ông chủ nhà đó Đặc biệt là yêu quý cậu Tài dữ lắm Chuyện xảy ra như vậy Ông gào thét, ông đau khổ Cả nhà bên đó rối tung lên hết Mẹ đâu có dám về Nấn ná nấn ná cho tới bây giờ mới dám về đó chứ Con nghe mà con cũng sót nữa Mà mẹ về trễ con cũng lo quá trời Ủa Cái áo của ai vậy ừ, mẹ vô tắm rửa thay đồ đi rồi ra con kể mẹ nghe một ngày mệt mỏi hết sức vậy đó dạ chuyện gì vậy mẹ trời cậu tài ơi tôi lại cậu tôi lại cậu tôi đâu có làm gì liên quan đến cái chết của cậu đâu hàng ngày tôi vẫn tôi vẫn đem cơm cho cậu tôi tôi tôi bụng dưỡng cậu tôi lo lắng tôi cậu đàng hoàng mà sao cậu cậu cậu cậu cậu nhắc tôi vậy tôi đâu có làm gì hại cậu đâu sao cậu theo tôi về tại nhà vậy cậu tôi lại cậu <laughs> chị gái em em đau bụng hết lạnh rồi cái gì vậy cái, cái, cái gì mà chị gái em là sao ủa đây là con cưng của ông bà chủ đó hả mẹ? Chị, chị gái là con của dì lành hả? <laughs> Vui quá Vậy là quen nhau hết <laughs> Cậu chưa chết hả? Chưa chết thiệt hả? Trời ơi Cậu là người hay cậu là ma Tôi hỏi cậu chết chưa cậu lắc đầu Rồi nín thinh câm như hến vậy dạ lắc là chưa chết rồi mới gật chứ khờ mà biết trả treo vậy đó mà sao mặt trắng bệt vậy như người chết vậy mà em chết lạnh hết hơi cho nên mặt trắng chứ không lẽ hồng là người bình thường rồi tôi không biết cậu khờ thiệt hay là khờ giả nữa dạ khờ thiệt Chị gái cũng nói vậy Chuyện là sao vậy Trà Sao cậu Tài lại ở nhà mình Dạ Tại mấy bữa trước con giúp cậu Tài khỏi đám nhóc Mà hay chọc ghẹo cậu Tài đó Xong rồi cậu tặng con mấy quyển sách Rồi gọi con là chị gái nữa Nè Kêu em là cậu Là Là là chó hả Cậu là cậu đó Cậu là dân nam Chứ không phải là dân đằng ngoại đâu mà không hiểu nhỏ lớn ở cái thứ này có đi đâu đâu mà biết trong nam đằng ngoại là ở đâu đôi coi với thằng khờ chi cho tốn hơi vậy rồi còn chuyện tét dưới nước thì sao dạ là con cứu cậu ấy lên cậu chứ không phải cậu nha khờ <laughs> nhưng sao con cứu được rồi mang cậu ấy về nhà mình sao chứ chị chị gái tìm mãi 부어버려 dạ, Vậy ra em là cậu Tài Từ bây giờ phải gọi là cậu Hai Tài rồi Con cóc đó là cậu ông trời Hễ ai đánh nó là trời đánh cho Tại không thích chị gái gọi là cậu Cứ kêu là Tài Đúng là con nhà giàu hen ăn cao lương mỹ vị quen rồi cho nên ngán rồi đúng không qua đây hả chị có ăn rau với cá kho mà ăn quá trời luôn đúng hả là chị gái nấu ngon á mà ừ. cậu ra bờ sông chi cho té vậy tao đâu ra bờ sông đâu tao ra chợ chờ chị gái á sao mấy chị ngỗng chạy lông nhông mà không thấy chị gái đâu trời thần mấy con ngỗng nó chạy lông nhông mất mới gì tới nhỏ nhà này đúng là khờ nói ra không giấu được cái khờ mà ừ. vậy là cậu ra chợ nhỏ chơi trà hả ừ rồi ra chợ chợ chờ hoài không thấy xong tại đói bụng quá tính quay về nhà ăn xong ra chợ tiếp ở cái đập gặp mấy quỷ mặt mò nó xô tản xong thì ra mấy ngày nay cậu hay tài đổi tánh ngày nào cũng chạy ra chợ là ra đi gặp chị gái này đó hả ừ. tại quen rồi thân á trời Thơm hồi nào ừ. Trời đất ơi biết tặng sách cho người ta luôn Hèn gì bà chủ hỏi Sao không thấy cậu hai tài mang sách về Thì ra Người ta khôn nhà dạy chợ Còn cậu ngoài đường trong nhà gì Cũng đều khờ hết Đúng là khổ thiệt <coughs> Tài no rồi Hết đồ ăn rồi Nè cậu Tài nè ừ? Mai mốt cậu đừng ra ngoài đó chờ con nữa cậu cứ ở nhà đi thỉnh thoảng á con sẽ qua chơi với cậu cậu đi lung tung như vậy bị bọn con nít kẹo á với lại cậu đừng gọi con chị gái nữa mắc công ông bà nghe được ông bà la con chết không tại chỉ hết gọi chị là chị gái xinh đẹp thôi à với lại á chị gái đừng có xưng tài là con cũng chưa có vợ nữa còn nhỏ xíu à. trời đất ơi khờ mà quỷ ghê chưa nhỏ xíu vậy sao cưới được vợ cậu khờ vậy mà cũng biết là mình chưa có vợ hả? Không, tao không có khờ Tại chỉ ngây thơ thôi Cha Đông nói vậy á Vậy cậu biết vợ là gì không? Vợ là người chẳng họ hàng Thế mà vợ đẹp lại sang nhà chồng Vợ là mẹ của con chung Lúc kêu bà xã, lúc dùng phu nhân <laughs> Nói hay ghê Ủa, cậu khờ thiệt hay là giả khờ vậy? Sao chị gái khôn mà nói hoài em hiểu vậy? Tao không có khờ Tại chỉ là chinh chắn, nguyên khôi thôi ngày nào mẹ cũng thấy cậu hai tài ngồi ở lầu bát giác đọc sách đọc riết chắc ngộ chữ luôn rồi nói ra câu nào cũng có văn thơ hết trơn bởi vì ông bà mình nói học cho lắm tắm cũng ở trường ờ kể như đồ bỏ rồi mẹ mẹ nói vậy tội nghiệp cậu nữa sao kêu cậu chữ chó hả buồn 5 phút luôn không có trời đất sống vậy không biết có khổ tâm không nữa ủa mà chị gái ơi cái áo tài đang mặc là của ai vậy <laughs> là áo cha con đó cậu tại vì nam nữ thọ thọ bất tương thân lúc nãy cậu ướt me mà con chỉ dám thay cho cậu cái áo thôi à còn cái quần hả ẩm hôi mù ờ hôi thiệt á à mà giờ cậu tỉnh rồi đó cậu đi vô trong á lấy quần của cha con thay đi xong rồi đưa cái quần này cho con con đi giặt đỡ hôi mù ốc chết ừ. ủa mà khoan sao chị gái cứ xưng con hoài vậy vô duyên